Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần từ 22 ờ, cho đến 26 tháng 11 năm 2021. Như chúng ta biết đó, thì tuần qua là một tuần biến động ờ, điều chỉnh của cậu vàng. Cậu vàng điều chỉnh như dự kiến của chúng ta, tuy nhiên nó không có điểm vào cho chiến lược tuần của chúng ta. Bởi vì như tôi nói với quý vị là ờ, vàng đã break out trend giảm kể từ tháng 8 năm 2020 do vậy xu hướng của chúng ta là xu hướng canh mua lên và tuần qua thì cậu vàng của chúng ta là có điều chỉnh các bạn nhé trong tuần thì cậu vàng có lên đến mức cao nhất là 1877 trước khi là đi xuống đóng cửa vùng 1845 như vậy thì nhiều khả năng tuần sau sẽ tiếp tục là một tuần điều chỉnh của cậu vàng trước khi cậu vàng bật tăng trở lại cậu vàng sẽ phải test lại cái hỗ trợ uh, mà trước đó là kháng cự cái vùng 2530 này Ờ, trước khi cậu vàng có thể bay cao và bay xa đó là về cậu vàng tuần qua thì có thể nói là nếu chúng ta giao dịch chiến lược tuần thì chúng ta không thành công vì chúng ta không có lệnh vào thực ra chúng ta cũng không mất tiền vì chúng ta cũng không sai đó à, nhưng không có điểm vào thôi tuy nhiên các chiến lược khác thì chúng ta lại khá là thành công đúng không ạ Dow Jones thì đã giảm rồi đúng không ạ à, xuống đến 356 rồi dầu thì cũng đã về 75 năm BTC thì cũng đã có lúc xuống thấp nhất là 55.600 à, nói chung là hầu hết chiến lược của chúng ta thì tuần qua chúng ta cũng có rất nhiều mã giao dịch thành công nhưng mà mã chủ lực của vàng của chúng ta không vào được lệnh đúng không ạ à, vậy chiến lược tuần tới thì như thế nào tôi sẽ điểm qua thông tin trước khi chúng ta phân tích chi tiết kỹ thuật từng mã một nhé tuần trước thì như tôi nói là không có thông tin quan trọng chỉ có duy nhất thông tin về doanh số bán lẻ vào ngày thứ ba thì chúng ta biết cái doanh số bán lẻ uh, Mỹ khá là tốt đây uh, uh, doanh số bán lẻ lõi thì tăng 1,7% và doanh số bán lẻ tăng 1,7% uh, cao hơn dự kiến của chuyên gia rất là nhiều ở mức 1% 1,3% điều này cho thấy là cái uh, nền kinh tế Mỹ là nền kinh tế uh, tiêu dùng do vậy nó đang cho thấy cái sức mua người tiêu dùng đang rất là mạnh sức mua mạnh thì đồng nghĩa việc lạm phát sẽ tiếp tục tăng cao đặc biệt là chúng ta biết là hai tháng cuối năm tháng 11 và tháng 12 nó là cái kỳ mua sắm của Mỹ do vậy dự kiến lạm phát của Mỹ sẽ tiếp tục cao và con số là 6,2% chưa phải con số cuối cùng cá nhân tôi thì dự đoán lạm phát của Mỹ sẽ khả năng chạm đầu 7 Đó, chúng ta chờ xem con công bố con số lạm phát ờ, tháng 11 và tháng 12 xem như thế nào à, sức mua phục hồi nó cũng cho thấy là nền kinh tế Mỹ tiếp tục là hoạt động tốt và điều này nó sẽ gây cái khó nghĩ cho Fed à, kinh tế thì tiếp tục hoạt động tốt trong khi lạm phát thì đang tăng rất là cao vượt tầm kiểm soát Fed sẽ hành động tiếp theo thế nào chúng ta cũng chờ đợi xem cái quyết định à, à, chủ tịch Fed có đổi chủ không và chúng ta biết đường đi tiếp theo đó. chắc chắn là nếu đổi chủ thì nó cũng sẽ có những cái biến động nhất định về cái chính sách về cái đường lối người mới có thể nó khác người cũ mà nếu không đổi chủ thì nhiều khả năng ông Powell thì ông cũng sẽ sẽ sẽ mạnh tay hơn trong nhiệm kỳ 2 cái nhiệm kỳ 1 này của ông rất là thành công mỹ mãn hỗ trợ thị trường tài chính rồi đấy và tôi thì tôi mong là không đổi chủ bởi vì sao bởi vì ông Powell là người đã thổi qua bong bóng to đến thời điểm này ông sẽ là phải là người uh, chịu trách nhiệm cho cái hậu quả vỡ bong bóng chứ tôi không muốn người mới vì nếu người mới lên khi đó thì tự nhiên uh, Xét về góc độ cá nhân người đó sẽ khá thiệt thòi đấy khi quả bong bóng tài chính đã được bơm căng và lên và gánh toàn bộ hậu quả còn ông Powell thì ông hạ cánh an toàn một cách rất là vinh quang vẻ vang trong nhiệm kỳ tôi thì tôi muốn ông Powell sẽ tiếp tục nhiệm kỳ 2 và xem ông ta sẽ làm thế nào để đỡ khi quả bong bóng này nó phát nổ Đấy, ông ta sẽ trèo lái thế nào và đây sẽ là một nhiệm kỳ vất vả nhiệm kỳ tiếp theo vì ai thắt nút thì người đấy cởi dây thôi đúng không <laughs> ờ, ai thắt nút người đó gỡ nút thôi ai buộc dây người đó gỡ thôi đó là tuần qua à, tuần tới thì thông tin của chúng ta sẽ như nào ạ à, ngày thứ hai chúng ta không có thông tin gì quan trọng cả à, vào lúc 10 giờ của Mỹ thì có thông tin doanh số bán nhà cũ thông tin này thì sẽ không ảnh hưởng khá lớn đến thị trường ngày thứ ba chúng ta cũng gần như không có thông tin gì quan trọng à, thông tin sẽ chỉ đến vào ngày thứ tư ngày thứ tư thì vào buổi tối 8 giờ 30 à, đầu tiên là thông tin của chúng ta GDP à, điều chỉnh GDP quý 3 thì chắc là nó không thay đổi gì ở mức 2% kỳ trước công bố kỳ này dự kiến chuyên gia là 2,2 dù nó 2 2,2 nó cũng không thay đổi nhiều ừ. tiếp theo là thông tin về đơn đặt hàng hóa lâu bền và thông tin về tỷ lệ à, thất nghiệp số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp À, hai cái thông tin này sẽ gây ra biến động thị trường nó sẽ không gây ra biến động quá lớn vì nó là thông tin hàng tuần rồi à, tâm điểm nó sẽ là chỉ số PCE index à, của Fed chỉ số à, đo lạm phát của Fed chỉ số đo lường của Fed chỉ số này dự kiến là kỳ này 0,4% nhưng mà với mức tăng CPI 0,9% thì tôi nghĩ chỉ số này sẽ cao hơn nó sẽ vọt cao hơn mức 0,4 đấy. Đó và bên cạnh đó là niềm tin tiêu dùng niềm tin tiêu dùng à, đang ở mức thấp nhất trong 10 năm 66,8 chúng ta xem niềm tin tiêu dùng có được phục hồi không hay nó tiếp tục đi xuống đây sẽ là những vấn đề khá đau đầu của Fed bên cạnh đó thì vào lúc 10 giờ cũng sẽ là doanh số bán nhà à, nhà mới à, và vào đêm ngày thứ tư vào lúc 2 giờ sáng à, vào buổi chiều của Mỹ buổi chiều ngày thứ tư thì nó sẽ là công bố biên bản của họp FOMC à, nội dung biên bản thì chúng ta biết rồi à, nội dung cuộc họp chúng ta biết rồi nhưng mà chi tiết biên bản thì chúng ta xem Fed sẽ thể hiện câu chữ à, đánh giá cái lạm phát đánh giá về nền kinh tế đánh giá về lãi suất như thế nào đặc biệt là cái à, biểu đồ lãi suất dự kiến trong 2 năm tới chúng ta xem Fed sẽ biểu diễn thế nào trong cái biên bản này có lẽ giới đầu tư sẽ tìm chờ đợi biên bản ừ, và tìm hiểu những manh mối Ờ, về phép trong cái biên bản này thì chúng ta chờ đợi xem như vậy là ngày thứ tư sẽ là ngày có thông tin mạnh đến ngày thứ năm thì Mỹ Bank Holiday như vậy sẽ đánh ngày thứ tư sẽ đánh hết đêm nhá đánh từ tối cho đến đêm cho đến lúc nghỉ luôn đấy à, ngày thứ sáu à, thì Mỹ cũng không có thông tin gì quan trọng cả như vậy tâm điểm sẽ nằm hết vào đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm nhé đó còn thông tin về dự báo uh, uh, tiền tệ này thì từ đầu tháng rồi nhưng mà chưa biết công bố nên tôi cũng không nói thông tin này không biết nó có công bố tháng này không hệ tháng sau cũng nên dự báo chính sách tiền tệ ờ, chúng ta không biết được nhé chúng ta sẽ không bàn thông tin này như vậy thông tin của chúng ta sẽ tập trung vào ngày thứ tư và ngày thứ năm các bạn nhé đó là giữa, giữa, giữa đêm ngày thứ tư các bạn nhé dạng sáng ngày thứ năm thôi chứ ngày thứ năm thì Mỹ bank holiday rồi à, như vậy thì tuần tới tin thì chúng ta không có quá nhiều nhưng nó tập trung vào một ngày chúng ta lưu ý điều đó nên bạn nào mà yếu kỹ thuật hoặc là đi ngủ thì tốt nhất các bạn cắt lệnh ra nhé đặc biệt đêm ngày thứ tư chứ chúng ta đừng ôm qua đêm trong một ngày nó có nhiều thông tin biến động thế đặc biệt là hôm sau Mỹ nghỉ nên rất có thể nhà cái đánh bù nó sẽ có thể biến động rất là mạnh đấy đó. Ờ còn trở lại với kỹ thuật nhé thì chúng ta sẽ xét chỉ số DG trước chỉ số DG đầu tiên tôi kỳ vọng đập lên vùng 95 95 năm này sẽ điều chỉnh nhưng thực tế nó đã vượt ra ngoài khung biên độ giá này rồi nhiều khả năng DG sẽ tiếp tục tăng tiếp các chỉ báo kỹ thuật cũng chỉ báo DG tiếp tục tăng điều này đồng nghĩa với việc là gì DG tăng thì các ừ, đồng tiền thác gắn với ờ, tiền tệ giảm thôi nó gây áp lực điều chỉnh lên giá vàng ngắn hạn và vàng sẽ tiếp tục được tăng khi chỉ số uh, ờ, CPI tăng. Do vậy, những thông tin lạm phát của ngày thứ tư uh, ờ, PCE và thông tin lãi suất của, của biên bản của FOMC sẽ ảnh hưởng lớn đến giá vàng. Còn lại thì dưới góc độ đế DD thì vàng chỉ bị ảnh hưởng một phần thôi. Đó. Nhưng các cặp tiền tệ khác thì ảnh hưởng mạnh đấy. đế DXY tăng thì đồng nghĩa việc đô la sẽ tăng và các cặp tiền tệ khác gắn với đô la sẽ giảm các bạn nhé. Các bạn cứ tức là bán các à, các đồng tiền khác gắn với USD à, đối với vàng nhé thì chúng ta nhìn thấy là hiện nay vàng đang 1845 chúng ta vẫn kỳ vọng vàng điều chỉnh về vùng 1825 1830 đây sẽ là khu vực chúng ta canh mua các bạn nhé nhớ 2530 các bạn canh mua các bạn dừng lỗ tôi khoảng 18 vì tuần tới vàng nó có thể chạy dọc cơ nên nếu nó điều chỉnh những phiên cuối tuần hoàn toàn có thể chọc phá 25 nếu dưới phiên cuối cô tuần mới chạm nếu chạm giữa tuần thì chắc tầm 25 à, 25 30 thôi chạm đầu tuần thì 30 chạm giữa tuần khoảng 25 27 thôi cuối tuần thì có thể dưới cả 25 22 Đấy, chúng ta tùy theo chúng ta nên dừng lỗ tầm 10 đô nhé à, bây giờ chúng ta nên dừng lỗ là 0,5 phần trăm nhiều bạn hỏi thì tôi là trước hay dừng lỗ 5 đô rồi lên 7 đô 10 đô các bạn biết là trước là giá vàng của chúng ta là nghìn ba nghìn rưỡi nhé à, ờ, thường chúng ta dừng lỗ sẽ là rơi vào khoảng là 0,5% đấy các bạn biên nhớ có thể thấp hơn nhưng mà 0,5% là chấp nhận được hiện nay 0,5% rơi 9 đô giá vàng ngàn tám nay mai khi giá vàng 3 ngàn 0,5% của chúng ta phải 15 đô vì chúng ta biết là trước những phiên giá vàng biến động 30 đô rất hiếm giờ phiên 30 đô là bình thường 50 đô còn nhiều đấy giờ những phiên 20 đô là rất nhiều trước 20 đô ít rồi trước thường chỉ biến động 10 15 đô thôi khi nó thấp thì biến động thấp lên thì nó vẫn theo tỷ lệ phần trăm thôi các bạn bây giờ 2% là 36 đô rồi trước 2% thì có hơn 20 đô thôi đó là về cậu vàng nhé cậu vàng thì chúng ta canh mua thôi các bạn nhé đó. vàng ngắn hạn thì sẽ gặp áp lực điều chỉnh Đây, ngắn hạn thì vàng đã rời khỏi MA 200 của H1 ừ. điều chỉnh cái này là tất tất nhiên thôi không không có gì bất ngờ cả cái này chúng ta dự kiến trước rồi và mục tiêu của chúng ta cánh mua đó đối với vàng đối với các cặp tiền tệ thì Uzi Uzi thì mục tiêu của chúng ta vẫn là canh mua thôi các bạn nhé tuần trước thì chúng ta cũng đã canh mua rồi lệnh thì cũng đã khớp chúng ta canh mua 13 năm 13 7 đấy 13 năm 136 thì giá cũng khớp rồi nếu các bạn khớp tại 135 136 thì chúng ta cứ ngồi yên thôi vì chúng ta dừng lỗ là dưới 13 cơ còn nếu bạn nào chưa khớp thì chúng ta canh mua tiếp tục canh mua thôi tuần này chúng ta có thể canh mua thấp hơn một chút 13 năm 13 4 Đó, 10 pip nữa thôi à, đối với gấu gấu thì sẽ, sẽ tiếp tục điều chỉnh đi xuống thôi vấn đề là điểm bán tôi tôi vẫn kỳ vọng uh, ờ, gấu có thể phục hồi lên được khu vực này chúng ta bán thì an toàn 1.3580 nhưng mà thực tế tuần trước thì chỉ lên đến 1.3500 điểm này thì cũng hơi lửng lơ tôi vẫn kỳ vọng lên 1.3080 1.3600 cơ đấy khu vực này chúng ta bán thì nó dễ hơn nó có điểm dừng lỗ nó phù hợp à, nếu tuần tới nó lên khu vực này chúng ta bán nhé không thì thôi xuống thì xuống xuống đấy nhưng mà chúng ta cũng phải tìm điểm bán nó phù hợp vì điểm dừng lỗ có xác suất thắng cao EU thì khó rồi EU thì đang đi xuống à, kỳ vọng EU đi lên thì cũng khó có lẽ ừ, nếu trên chat H4 thì chúng ta có thể kỳ vọng EU đo lại được cái đỉnh này ờ, chúng ta bán 1.1370 hiện nay đang 1.280 90 pip đó bán ở đây và dừng lỗ 50 pip chứ kỳ vọng lên đến điểm lần trước thì khó nhỉ 1.13530 khó E là không có cơ hội nữa u cạc u cạc thì đi lên rồi không điều chỉnh cho chúng ta mua luôn nhá u cạc thì nếu điều chỉnh chúng ta mua lên thôi có lẽ giờ chúng ta mua lên theo cái hỗ trợ này có lẽ nó lại hợp lý hơn phù hợp hơn nhá đấy u cạc đang rút lên có lẽ đây chúng ta kênh mua khi nó điều chỉnh về đây phù hợp hơn hiện nay đang là 1.2637 có lẽ chúng ta đi ờ, canh mua khi điều chỉnh về 1.2580 nhé Đó, quay trở lại khu vực này 2580 chúng ta mua nhé điều chỉnh 50 pip chúng ta mua chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời cho 50 pip cho tôi AU thì chúng ta canh mua nhé nhưng tuần này nó sẽ thoải dần xuống chúng ta sẽ kỳ vọng mua quanh cái hỗ trợ mạnh ở đấy cũ 0.7170 nhé 0.7170 0.7180 chúng ta dừng lỗ 50 pip cho tôi còn chốt lời cho 50 pip AU thì chúng ta kỳ vọng nó sẽ đô la mạnh nó sẽ tiếp tục điều chỉnh nhưng khi gặp hỗ trợ nó sẽ đảo chiều còn vì sao đảo chiều tôi không biết được nhé. à, gấu thì cũng vậy thôi xuống xuống thì rõ rồi nhưng điểm bán thì khó đấy tôi nghĩ là GU và GZ có lẽ chúng ta không giao dịch nhé tuần tới không giao dịch chúng ta sẽ tập trung những mã khác thứ nhất là vàng thứ hai là hiện nay các chỉ số nó đang à, có tín hiệu khá rõ thì chúng ta bán nó sẽ tốt hơn rất là nhiều chỉ số chứng khoán Mỹ DG đang chạm vùng hỗ trợ rồi 354 355 rời khỏi vùng này có thể xuống rất sâu Đấy, chúng ta vẫn có thể canh bán DG thôi không vấn đề gì cả chúng ta bán men chen ờ, men theo cái chen đỉnh của nó thôi đây bây giờ cứ hồi lên là chúng ta bán thôi tại mỗi nhịp xuống xong nó luôn có hồi cá hồi là chúng ta bán thôi à, nếu tuần tới nó cá hồi lên khu vực này 36.100 nhá, chúng ta bán và dừng lỗ trên cái đỉnh cũ 36.600 là tốt nhất nếu không ít nhất chúng ta phải dừng lỗ trên 36.350 tức 36.400 này chúng ta bán quanh 36.100 thậm chí 36.000 vì nếu nó điều chỉnh lên đầu tuần thì bán được giá cao chứ giữa tuần thì ghép chỉ lên được 36.000 là cùng thôi thậm chí không được thậm chí chỉ lên được 368 369 Nói chung chúng ta biết là điểm dừng lỗ ít nhất chúng ta phải 36.400 thì các bạn dựa điểm dừng lỗ đó chịu được dừng lỗ bao nhiêu các bạn bán thôi. Giờ chen xuống nó khá rõ rồi. MACD cũng đã bắt đầu tiến đến không rồi. Khi nó cắt xuống dưới không nó sẽ xuống mạnh hơn rất là nhiều. Ừ. Chúng ta nhìn khi mà ACD trên không nó bắt đầu tăng mạnh. Đấy, cái giai đoạn nó đi 35.000 này. Vượt 35.000 mà ACD trên không nó bắt đầu tăng mạnh. Bây giờ cũng thế. Nó đang trên không nên nó đi chậm còn khi nó đã bứt phá xuống dưới không nó sẽ bứt phá rất là nhanh rất là mạnh thôi tất nhiên trước khi bứt phá nó hay có một nhịp hồi Đấy. test hồi ngược trước khi bứt phá đó là dung à, dầu thì cũng tương tự thôi dầu rõ ràng xuống rồi chúng ta canh hồi lên thôi tuần trước chúng ta canh hồi không hồi lên được rồi tuần tới thì chúng ta cũng canh hồi thôi có lẽ chúng ta lấy biên độ tuần trước để chúng ta giao dịch thôi với một cây nến đóng nến tuần trước này thì xác suất cao tuần tới ra một tuần tiếp tục giảm đó. rất khó nên dầu chúng ta sẽ canh bán tại hai điểm điểm thứ nhất của chúng ta canh bán đây chính là điểm khu vực này 786 786 788 nhá đây, cái hỗ trợ trước đó này hỗ trợ đấy trước đó này chúng ta có thể bán ở đây đó. chúng ta bán ở đây chúng ta dừng lỗ đây trên 80 năm thì chúng ta dừng lỗ 81 thôi Đấy cứ cho là 788 đi 788 đến 81 hơn hai giá mục tiêu chúng ta là về 70 nhé bán ăn ừ, hơn 8 giá thì dừng lỗ hơn hai giá là bình thường nếu lệnh này chúng ta dừng lỗ thì khi nó chúng ta tiếp tục canh khiến test lên trên trên đâu đó quanh 82 82 822 thì chúng ta dừng lỗ trên cái đỉnh này thôi trên 84 nhé đó là hai khu vực bán mục tiêu của chúng ta chỉ bán thôi không có mua miếc thì nhiều bạn hỏi tôi là chạm 70 có mua không quan điểm tôi không mua bởi vì nó đang lao dốc xuống chạm thì để đến hỗ trợ chúng ta chốt lời thôi Đây, dầu cũng đang tiến sát không rồi khi nào nó vượt không khả năng nó sẽ nó sẽ lao dốc rất mạnh đấy nên lúc đó bắt dao rơi dao rộng mạnh nguy hiểm lắm đây các bạn nhìn lúc nó vượt không này nó đi suốt ở phía dưới này lúc giá dầu vượt không thì lúc đó nó mới từ 70 tăng lên này tăng vút phát lên đến 86 này đó. trước đó nó đứng suốt ở cái khu vực 6770 ờ, này khi mà MACD dưới không nên khi những cái gì nó vượt vạch không nguy hiểm lắm tôi rất ít khi giao dịch ngược xu hướng khi nó vượt dưới vạch không Đấy, xu hướng xuống khá rõ rồi tức là các thị trường tài chính hiện nay đang thể hiện xu hướng xuống khá rõ các bạn nhé à, BTC cũng tương tự như vậy thôi BTC chúng ta nhìn đấy à, đang 69.000 nhằng phát đã về 56.000 không đang xuống xuống thôi đó. nếu bây giờ BTC hồi lại hồi trở lại được 62 622 thì 625 thì chúng ta bán thôi chúng ta dừng lỗ thì nó phải trên 663 này 665 các bạn chịu được thì các bạn bán nhá 4.000 giá tất nhiên ờ, thành quả thì nó cũng xứng đáng thôi 662 ờ, này mà nó xuống thì ít nhất cũng 50 ngàn Đấy nó xuống ít nhất mình quay trở lại khu vực này 50 51 ngàn còn nếu không thì đây mà 200 46 ngàn nhé nên bán ở 62 ngàn thì cũng xứng đáng thôi Đấy. À, mười mấy nghìn giá các bạn Đấy. MMACD của BTC thì cũng rõ rồi đang tiến lại không các bạn nhé lưu ý đấy cũng lại ở vạch không vạch này khá nguy hiểm đấy đây trước đó BTC tôi đã nói với các bạn là BTC phân kỳ phân kỳ âm và khả năng là đỉnh tuần trước nó tôi nói rồi lúc nó đang 66 67 ngàn đấy phân kỳ âm và bây giờ đỉnh thật chả có vấn đề gì cả bạn lưu ý nhé à, mục đích của chúng ta gần như canh bán tuyệt đối USD mạnh lên đấy có mỗi vàng chúng ta canh điều chỉnh mua lên còn các thứ khác tại sao các thứ khác canh bán xuống vàng lại canh mua lên các bạn nên nhớ nhé vàng khi mà các thị trường tài chính sụp đổ càng sụp đổ thì Ờ, vàng đây sẽ là nơi hầm trú ẩn an toàn nhiều bạn BTC trú ẩn an toàn không phải nhé BTC là đang giả định vàng kỹ thuật số nhưng mà thứ nhất là bây giờ nó quá cao nếu so với vàng nếu thị trường tương quan thứ hai nó chưa khẳng định được giá trị của nó vàng 4 ngàn năm lịch sử còn BTC mới có hơn 10 năm thôi nó nếu mà xét vàng là một người trưởng thành thì BTC mới vẫn là đứa trẻ sơ sinh ấy, mới được có mấy tháng tuổi chuyên thua chưa khẳng định được sống hay chết còn chưa biết đâu Ờ, có thể mắc dịch bệnh chết hay như nào chưa biết đâu chưa thể như người trưởng thành được thế nên rất là khó BTC hiện nay đang ở dưới gọi là cuồng tín đó tôi thì tôi tin là BTC ờ, có thể sẽ tồn tại lâu dài đấy nhưng mà nghĩ là giá này thì khó BTC biến động thường rất mạnh thậm chí nay mai rơi về mười mấy nghìn là bình thường đáy cũ vừa rồi đã 29 nghìn rồi mà đấy là mới là đáy sóng A thôi chưa biết được chưa biết thế nào đâu BTC thì biến động rất là mạnh rất là khó nói đúng không ạ nói một sản phẩm mà cái này đến chính phủ không kiểm soát được thì chúng ta dự đoán nó cũng rất là khó chúng ta thôi tính khung một thôi nhé hiện nay chỉ biết nó xuống thì nó xuống thôi thế thôi không mua à, cuối cùng là chứng khoán Việt Nam chứng khoán Việt Nam các bạn lưu ý nhé có 6 phiên phân phối rồi nhé à, 7 phiên rồi tôi xin lỗi 7 phiên à, ờ, 7 phiên phân phối rồi à, phiên thứ bảy gần như xác định chết hẳn rồi đó ờ, từ tuần tới thì có lẽ là bạn nào còn hàng thì các bạn thoát nốt còn tất nhiên là trừ các bạn tham gia những cổ phiếu nóng những cổ phiếu game show thì tôi không nói nhé những cổ phiếu nóng những cổ penny game show thì thì các bạn dựa theo game đó mà thoát thôi mà đánh thôi còn đây là tôi nói nói về thị trường chung nhé những cổ phiếu thị trường ví dụ như những cổ phiếu blue chip dẫn dắt vào đi 30 chẳng hạn đó à, tại phiên phân phối số 2 này à, số 4 này À, phiên số 7 này đây là ba phiên nó rất là rõ khối lượng tăng đột biến rất là rõ đấy MACD thì cũng đã cắt xuống rồi các bạn nhé cắt xuống sau phiên phân phối số 5 thêm hai phiên số 6 số 7 này thì ờ, thì đứt hẳn rồi còn bạn nào mà đọc những cuốn sách về chỉ báo vùng đỉnh vùng đáy các bạn biết rồi đặc biệt trong cuốn ờ, làm giàu chứng khoán của ờ, William O'Neill ấy thì các bạn biết rất là rõ chỉ rất là rõ cách xác định những phiên phân phối thường thì phiên số 1 số 2 chúng ta vẫn có thể quan sát nhưng phiên số 3 số 4 phải thoát khỏi thị trường còn sau phiên số 5 thì phải thoát bằng mọi giá còn hiện nay sang đến phiên số 7 thôi thì các bạn cẩn thận nhé cá nhân tôi đánh giá thị trường sẽ xuống và xuống đến đâu chúng ta từ từ chúng ta rất là khó nói một khi xuống mọi thứ xấu nó đổ vào thì rất là khó chúng ta không nên tham gia thị trường sớm còn chúng ta nên nhớ nhé ở thị trường thì đúng sai là bình thường đó, đó những huyền thoại vẫn sai các quý vẫn sai thôi như chúng ta biết trong cái thời kỳ bùng nổ 2008 ấy, các ngân hàng đầu tư năm ngân hàng lớn nhất Mỹ thì có ba ngân hàng phá sản đúng không ạ đặc biệt là vụ ngân hàng Lehman Brothers uh, Maryland uh, bị uh, Bank America thâu tóm đó. còn Goldman Sachs và JP Morgan thì được chính phủ hỗ trợ mới sống được đến giờ này lúc đấy trên bờ vực phá sản rồi đấy là rất bình thường cũng như chúng ta biết là vào trước khi thị trường sụp đổ năm 2000 những tổ chức lớn cũng sai bình thường các bạn biết trước sụp đổ năm 2000 thì các nhà phân tích à, ngân hàng Merlin thì khuyến cáo có 940 cổ phiếu tuyệt vời chỉ có 7 cổ phiếu nên bán Đấy, thì sau đó thị trường sụp đổ Đấy, rất bình thường Đó. Ờ, Morgan Stanley, Morgan Stanley thì cũng khuyến nghị là 780 doanh nghiệp tuyệt vời chẳng có cổ phiếu nào nên bán cả sau đó thị trường sụp đổ đa số cổ phiếu khuyến nghị mua thì giảm 90% à, các tổ chức lớn thì vẫn bị úp sọt bình thường bạn nhớ nhé cái này là bình thường thôi các bạn biết là vào tuần lễ mà công ty năng lượng Peron tuyên bố phá sản thì có 9 trong số 14 ngân hàng đầu tư nắm giữ cổ phiếu này đấy các bạn nhớ nhớ tuần cuối cùng đến tận cái ngày phá sản mà vẫn có 8 trên 9 trên 14 ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới nắm giữ cổ phiếu thì các bạn biết là cái việc xào xáo số liệu nữa là bình thường hoặc là việc đánh giá sai tình hình của các ngân hàng đầu tư là bình thường đấy là những ngân hàng đầu tư những tổ chức lớn nhất thế giới những nhà đầu tư chuyên nghiệp nhất thì chúng ta những nhà đầu tư nghiệp dư hoặc bán chuyên nghiệp thậm chí có thể tạm gọi là chuyên nghiệp nhưng mà ở trạng thái vẫn là non và xanh sai là bình thường không không không có gì cả đúng sai không quan trọng quan trọng là đúng thì bạn kiếm được bao nhiêu tiền và sai bạn mất bao nhiêu tiền làm sao đúng chúng ta kiếm được nhiều nhất và sai mất được ít nhất đó là đầu tư đó là bạn thành công chứ còn đúng mà chả kiếm được gì thì vứt mà sai mà mất ít thì tốt nhưng mà đúng kiếm được ít mà sai mất nhiều thì vứt ok đó là toàn bộ cái ờ, phân tích nhận định tuần mới à, chúc quý đầu tư một tuần giao dịch thành công chúng giờ khác này thì nó rất là nguy hiểm rồi các bạn lưu ý nhé đặc biệt trên thị trường tài chính những chỉ số lớn thì những thằng nào cần xuống thì đã xuống rồi đấy à, Dow Jones này dầu này BTC này đều báo đỉnh đi xuống VN Index này nên các bạn đặc biệt lưu ý nhé nên bảo vệ thành quả tránh trường hợp là kiếm 11 tháng đốt trong một tháng chúc quý đầu tư giao dịch thành công